ok một hai ba boom không có cây nào hết thật ra là mình đang trốn sinh viên nạp tiền các bạn cường Gì ba Mình chỉ đang muốn cười xíu rồi bà Để cho ta cười xong đi thanh niên Ok ok <laughs> Cuối cùng thì ngày hôm nay Mình cũng đã nhận được gọi là nhân vật Ronaldo rồi Ngày hôm nay mình quyết định là sẽ không đi bắn Free Fire nữa Mà ngày hôm nay mình quyết định sẽ gọi là thử coi là nhân phẩm của mình tới đâu nha các bạn ơi Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình là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 gọi là nạp vô uh, sương sương hai củ các bạn ạ trời ơi tiền đã không có rồi tiền ăn không có trời ơi mỗi ngày phải ăn mì gói rồi bây giờ vừa mới đập vô hai củ để được 12 ngàn kim cương để quay video cho anh em coi trời ơi là trời khổ ok các bạn ơi nhưng mà thôi bỏ qua đi dù sao thì giờ mình khóc thì cũng chả có ý nghĩa gì nữa vì mấy bạn biết sao không ở trên youtube là người ta quay ờ, người ta gọi là kiểu thử thách quay 50.000 kim cương 100.000 kim cương còn mình thì mới có 10.000 kim cương thì đã là gì đâu cho nên là <coughs> ok không sao đâu hôm nay thì mình có gọi là rủ phong cận vô đây để gọi là test coi nhân phẩm cùng với mình nha mọi người thì ờ, à phong đây rồi các bạn ơi hôm nay gọi là phong sẽ gọi là vào đây để hướng dẫn mình và coi mình gọi là để xem là hai chúng ta sẽ gọi là quay qua được ờ, những cái con súng gì và sẽ có những cái sự kiện gì hấp dẫn ở trong phí phài này nha thật ra các, các, các bạn biết tại sao không tại vì thật ra là mình đang trốn cp nạp tiền các bạn ạ ngoài simi biết ông nạp hai củ rồi simi giết à, đúng rồi simi mà biết mình nạp hai củ vô là simi giết mình thiệt các bạn ơi trời ơi tiền ăn còn không có nữa mà nạp hai củ vô nhưng mà thôi không sao miễn sao các bạn thích là được ok ok bây giờ là phong cận có thấy gọi là màn hình livestream của mình chưa à, rồi. bây giờ thì bây giờ mình sẽ gọi là quay cái gì đầu tiên thôi tại vì hôm bữa giờ mình toàn là tập chơi thôi mà chứ mình không có kiểu coi coi là trong đây nó có những cái sự kiện gì hay hay là hấp dẫn á nó về phong cận hay chỉ mình được không à hiện tại là sự kiện hấp dẫn à sự kiện hấp dẫn này cay bấm vô vòng quay may mắn á tự mồi rồi bây giờ nè, cai sẽ phải gọi là lựa chọn những cái món nào mà cai muốn bỏ ra đó cho cai cai chọn đi, cai chọn đi. Cái này là mình quay mình lấy skin này nè, cai muốn quay skin này không? Hay là cai muốn quay súng? Ui, cái skin này xịn nha. Ôi nhưng mà cái skin này nó hơi gọi là kiểu mang hướng màu xanh quá, nó hơi BD à nhầm, nó hơi gọi là hướng uh, luxury quá cho nên là mình sẽ không uh, chọn skin này đâu. Ủa tính ra là skin ở đây quá trời. Ê ê, hôm bữa giờ mình vô bắn Free Fire mình thấy người ta xài skin này quá trời luôn rồi không? Đâu này, skin, skin nào? Skin xanh xanh lá này nè. À, skin này hôm qua Phong quay miễn phí Phong trúng luôn á, chưa? Quay miễn phí trúng luôn á. Thôi nhưng mà bây giờ mình nghĩ là chắc là mình quay Rồi. súng trước đây. Bây giờ quay súng thì mình sẽ vô phần shop nè đúng không? Sau đó mình sẽ vô vũ khí nè. Oh, ở đây hơi bị nhiều súng luôn nha mọi người. Trời ơi chảo nè súng nè Thật ra là hôm bữa là mình có quay thử một vài cây rồi Nhưng mà toàn ra toàn là kiểu sử dụng ngày không mà Cho nên là hôm nay mình thật sự là muốn thử coi là khi mà mình quay mình sẽ được uh, vĩnh viễn hay không rồi ờ, bây giờ là cây này bây giờ quay như thế nào đây Bây giờ là bấm ờ, vô đây nè đúng không Ồ một cây của chúng ta là có 60 kim cương các bạn à thì ơi tính ra là mình quay cũng hơi được hơi hơi bị nhiều luôn á nha mình nghĩ đâu là nạp hai củ vô thì mình sẽ quay được ít ít hơn nhưng mà tính ra thật ra là mình quay cũng hơi bị nhiều luôn á ê bạn ê nhưng mà bạn quay á thì bạn quay kiểu bạn quay mà bạn mở một lần 10 hộp là 600 kim cương đi nhưng mà chưa chắc gì nó ra vĩnh viễn bạn ơi nó chỉ ra ngày thôi thôi ok có nghĩa là bạn hơi tốt ok đấy. không sao bây giờ mình sẽ gọi là ô cái cây sika này nè bây giờ à, mình sẽ gọi là bấm quay mắt 10 luôn đúng không ôi nó xuống trong kim cương thật anh em ạ à. trời ơi xuống trong kim cương thật cơ ok một hai ba bum không có cây nào <laughs> mình vừa mới tốn hết 600 kim cương <laughs> các bạn không tin được luôn á mà không sao mới có lần đầu thôi mà mình đã nản như vậy rồi đâu có được đâu ờ uh... cái sức shotgun này được nè hmm. ở đây là mình có để coi coi ở đây mình còn có a w n nè à quan trọng là cây quen bắn cây nào đây, thôi đây đây đây đây mình quen bắn cây này nè mình quen bắn cây này nè mình chơi free fire mình cực kỳ thích bắn cây này luôn nha bây giờ mình sẽ thử uh, nhân phẩm với cây này 600 kim cương nữa yeah, yeah, yeah, yeah. Ui. Đỉnh cao, đỉnh cao. Ôi, đây đúng là cây mà mình thích bắn nhất luôn mọi người. Thề luôn, đây là cây cây cây mà mình thích bắn nhất ok mấy cây này xài ngày thì cũng không sao đâu mình cũng không có hối tiếc gì hết miễn sao cái cây mà mình thích bắn nhất á là nó được là được rồi à, tới cây nào nữa ta bây giờ tôi sẽ lướt hết nguyên một vòng luôn nha có cây à đây cái này cũng là một cây mình rất là thích bắn này cây shotgun này nè mình hôm bữa giờ mình hay tập uh, ờ, shotgun với cây này cho nên mình sẽ thử mua cây này nha mát 10 không trong kim cương nữa Thật ra là mình đang trốn sinh viên nạp tiền các bạn Yeah Không ra luôn <laughs> Thôi kệ đi sao mọi người Ui Anh Rồng lửa nè anh em ừ rồng lửa cây này quốc dân á cây này Ồ, ngon ấy thử thử thử thử ngay này cây này hôm bữa mình mới thấy siro mới quay xong nè quay xong vĩnh viễn luôn nè giờ không lẽ mình không được vĩnh viễn đúng không đúng rồi không được <laughs> Con mẹ đó Thôi bây giờ mình sẽ thử với um, những cái súng khác đi để coi trong đây có súng nào rồi mình nhớ là mình bắn a a a đây đây đây đúng rồi mình nhớ là mình hay bắn súng nhắm lắm cho này có súng nhắm ta à, a a awn à rồi uh, m ô oh, đúng rồi đúng rồi cây này mình cũng hay bắn nè ok thử nha mát mười ơi vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn cái này là vĩnh viễn đúng không ôi được một cây vĩnh viễn này ờ đúng rồi đúng rồi rời thế cũng được thôi ok các bạn à sau khi mà hồi nãy giờ gọi là quay súng này bây giờ mình sẽ quyết định là, là đi qua những cái phần khác để quay thêm những cái khác nữa ờ ok à, ở đây thì bây giờ mình chỉ tốn khoảng 30 kim cương để cho vòng một một vòng quay thôi và chúng ta sẽ tốn khoảng 99 kim cương cho một vòng quay đặc biệt ủa hai cái vòng quay này nó khác gì nhau ta nó khác gì nhau không Hả? Bây giờ một quay với một quay đặc biệt à, nè. vòng quay đặc biệt nó sẽ chắc ăn ra hơn. Ồ, thôi mình thử với vòng quay đặc biệt đi ha. Ơ, à, sử dụng này. Rồi. Nó ra tô skin nè. Đậu ra nó ra skin C3 các bạn à. Thôi sao C3 cũng dễ thương mà. Ồ, nó ra được gọi là cái hiệu ứng vung tiền anh em à. Mình sẽ Ê khoan. Mình càng quay cái vòng quay đặc biệt này là số tiền nó càng tăng nha. <laughs> mình càng quay là số tiền nó càng tăng nha. Bây giờ mình thử với Đúng rồi Mảnh Mocha Trời ơi là trời Trời ơi là trời Muốn quay được cây katana này khó quá Thôi bây giờ mình thử Lụ đạn chú hề Thôi bây giờ mình sẽ ra bên ngoài đây để xem coi là lướt ở đây rồi Mình sẽ lướt ở trong vòng quay may mắn nè Vòng quay kim cương, vòng quay vàng nè Vòng quay vũ khí nè Bây giờ mình muốn quay skin này quay ở đâu ta Phạm mự Cái... Bây giờ mình muốn quay Adu Adu Cái này ngầu vậy ủa cả cái đó ủa cái này ngầu vậy được cũng được mua cái đó cũng được ôi ủa cái này là bây giờ mình phải quay đúng không đúng rồi à mình à mình sẽ quay năm lượt với 180 kim cương nha mọi người ok mình sẽ xác nhận mở nha Hi. <laughs> trời đất ơi không quay ra mọi người ơi thôi mở thêm năm hộp nữa đi mở thêm năm hộp nữa Trai đang đốt kim cương Ờ mình đang đốt kim cương thật ba Mình nhận được skin súng nè Ôi trời đất ơi Ô, Nhưng mà cái bộ skin này nó hợp với cay ờ, á mình thấy cái này hợp với mình vải Hợp đúng hợp luôn á anh em Anh em nào mà thấy cái này skin này hợp với mình thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Ok Sau khi mà tụi tôi quyết định thì bây giờ mình sẽ gọi là ngồi vung tiền các bạn à Bây giờ mình sẽ ngồi vung tiền à, ở đây thì chúng ta đang có gọi là vòng rắn lục bảo nè bây giờ mình sẽ quay thử cái này nha tại vì hôm bữa giờ mình thấy uh, Ủa, hồi nãy mình nhớ là Phong có nói với mình là chúng ta sẽ được một lần quay miễn phí và Phong quay một lần miễn phí là trúng luôn hả? Ừ, nãy Phong quay một lần miễn phí không trúng được skin con này luôn. Trúng luôn cái súng bên kia luôn. <laughs> trúng được đôi giày ba cây. Bây giờ là ở đây chúng ta đây có skin phản diện nè. Bây giờ mình sẽ gọi là lần đầu tiên mình nạp uh, kim cương vô cho nên là mình sẽ chơi theo kiểu gọi là vung tiền các bạn à. Mình sẽ chơi ồ oh, xác nhận để quay 10 lần à mình sẽ chơi theo kiểu gọi là vung tiền á mình thấy thích cái nào mình sẽ vung theo cái đó mở cai đại gia yeah mở tiếp cai ơi mở tiếp đi nha mở tiếp đi, mở, tiếp, đi. số cai số khổ rồi ô oh, được cái dán trượt ờ, cũng an ủi bị ăn kịp được hai cái oh, luôn được hai cái dán trượt luôn ù ờ, nói chung là cũng được ăn ủi một phần góc độ nào đó À, được cái dù <laughs> đừng đem cái giấy trượt thôi con bẻ đó tốn tiền quá đem ơi mình sẽ đi gọi là đi đi qua những cái chỗ khác mình quay nữa quay tiếng samurai đi anh em rồi bạn quay được bao nhiêu bạn quay bạn quay được một hồng ngọc rồi kìa rồi ok một cái súng rồi cái gì nữa đây yên tâm đi cứ từ từ rồi sẽ bạn con con con này nó tốn bao tốn bao nhiêu tiền bạn bấm vô cái xem thêm á con tốn bao nhiêu tiền xem thêm đâu vậy ở giữa kìa ba à đây xem thêm đây con này à con đó tốn nhiêu bảy không ngọc <laughs> ôi thôi cái đồ bỏ bỏ <laughs> cái này tốn cái ờ, này nhiều khi hai chiều không đủ bạn ơi <laughs> hơi căng anh em à bộ này hơi căng anh em à ơ tính ra nó cũng có màu xanh dương luôn em ôi mình với phong cận mà mà mà mà, mà mít với nhau chơi với bộ đồ này với nhau lại lại hợp lý quá anh em nhờ lại hợp lý quá thôi đừng dụ mình mình không muốn bán linh hồn quỷ dữ cho cái bộ áo đâu mình đã có bộ rồi. ok mọi người à thật ra là hôm nay mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ và mình cảm giác uh, thực ra rất là đau thận luôn anh em mà mình đau thận quá cho nên là có lẽ là mình sẽ dừng video tại đây và nếu mà mọi người mà có những cái ờ, thử thách nào đó nó heo thì hơn thì các bạn đừng quên đặt lại bình luận bên dưới nha còn bây giờ thì chắc có lẽ mình sẽ phải dừng video tại đây thôi và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và nút subscribe nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo bye bye bye bye